bởi từ lâu người dân đã không còn tin vào các tổ chức từ thiện được nhà nước lập ra hoặc được nhà nước cấp phép. Hình ảnh một số kẻ lừa đảo tiền từ thiện vừa bị bắt. Cụ thể, báo chí nhà nước đưa tin, ngày 30 tháng 12, Cục An ninh và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an đã bắt một nhóm lừa đảo tại Hà Nam. Cơ quan an ninh điều tra đã khởi tố 5 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Năm đối tượng này bao gồm Nguyễn Tiến Dũng và Đỗ Văn Thảo sinh năm 93, Đặng Xuân Thắng sinh năm 92, Phạm Văn Thắng sinh năm 90 và Đặng Văn Dũng sinh năm 92 cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Vạn Thái, huyện Ứng Hòa, Hà Nội và xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam. Tổng số tiền mà nhóm lừa đảo này chiếm đoạt là 760 triệu đồng. Ba ngày sau, ngày 2 tháng 1 năm 2023, Công an Lâm Đồng bắt khẩn cấp ba đối tượng có hành vi lừa đảo gồm Đào Bá Lộc, 27 tuổi, Huỳnh Ngọc Phúc 25 tuổi cùng ngụ ở huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và Đặng Viết Phương 30 tuổi quê Bình Thuận tạm trú tại Bình Dương. Có hơn 1.000 nhà hảo tâm bị lừa vì chuyển tiền hỗ trợ cho nhóm này. Tổng số tiền lừa đảo lên đến 600 triệu đồng. Hình ảnh bài báo nói về vụ án lừa đảo tiền tài trợ. Thủ đoạn chung của các nhóm này là tìm kiếm những thông tin, hình ảnh về các hoàn cảnh khó khăn, đau thương, bệnh tật, bất mát trên mạng xã hội, sau đó sao chép, chỉnh sửa các bài viết, hình ảnh đó rồi sử dụng các tài khoản ảo trên mạng Facebook để đăng tải, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ và chiếm đoạt số tiền lừa được. Cùng một lúc, bọn chúng sẽ sử dụng hàng nghìn tài khoản Facebook khác nhau và sử dụng rất nhiều tài khoản ngân hàng mua được trên mạng xã hội. Chúng yêu cầu các nhà hảo tâm chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng đã được chúng mua. Sau khi nhận được tiền, chúng chuyển lòng vòng qua lại nhiều tài khoản khác nhau trước khi chuyển vào tài khoản thật của bọn chúng, rồi mới đi rút tiền tại ATM. Những đối tượng này đều là những kẻ không có công ăn việc làm ổn định, lêu lỏng, ham chơi và học vấn thấp. Có người thắc mắc rằng tại sao lại có nhiều người dễ dàng bị lừa như vậy và câu chuyện lừa đảo tiền từ thiện này cứ lặp đi lặp lại mỗi năm nhưng vẫn luôn có người mắc bẫy. Thực ra con người luôn có lòng nhân ái, cảm thông cho những số phận bi thương. Hơn nữa người Việt vốn có truyền thống lá lành đùm lá rách nên việc ủng hộ từ thiện là điều dễ hiểu Vấn đề ở đây là người dân không còn tin vào các tổ chức từ thiện được cấp phép nên họ tìm đến các cá nhân mà họ cảm thấy tin tưởng được để rồi tiếp tục bị lừa. Hình ảnh bà Huỳnh Nguyễn Quế Trâm, cán bộ mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương ăn chặn 6,1 tỷ đồng tiền cứu trợ bão lụt. Những tổ chức từ thiện được cấp phép hoặc cơ quan nhà nước đã dính chàm vì ăn chặn tiền từ thiện, tiền cứu trợ là quá nhiều chỉ cần search Google với cụm từ cán bộ nhà nước ăn chặn tiền từ thiện sẽ cho ra khoảng 1 triệu 560 ngàn kết quả trong 0,48 giây. Còn search với cụm từ cán bộ mặt trận tổ quốc ăn chặn tiền cứu trợ sẽ cho ra khoảng 1 triệu 170 ngàn kết quả trong 0,49 giây. Đa số các kết quả này là từ những vụ xảy ra ở cấp xã, huyện. Đáng kể nhất là vụ nguyên kế toán trưởng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bình Dương bà Huỳnh Nguyễn Quế Trâm ăn chặn 6,1 tỷ đồng tiền cứu trợ bảo lục và bị kết án tù chung thân. Còn những vụ xảy ra ở cấp xã, cấp huyện thì nhiều không kể xiết. Hình ảnh nghệ sĩ Hoài Linh, người từng bị tố ăn chặn 13 tỷ đồng tiền từ thiện. Không chỉ có vậy, nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng cũng bị tố ăn chặn tiền từ thiện như MC Phan Anh, ca sĩ Thủy Tiên, nghệ sĩ Hoài Linh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, những vụ này thì không rõ thực hư ra sao vì người tố cáo cũng không đủ bằng chứng thuyết phục, còn cơ quan công an thì đưa ra kết luận điều tra là không có dấu hiệu phạm tội. Tuy nhiên, người dân thì không mấy ai tin vào kết luận của công an. Chỉ khi nào Việt Nam có được cơ chế công khai minh bạch, có được các tổ chức phi chính phủ độc lập chuyên giám sát các hoạt động của chính phủ và của xã hội thì khi đó những vụ lừa đảo tiền từ thiện mới chấm dứt.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 Bộ Chính trị thanh trừng hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam. Vào chiều ngày 30 tháng 12, Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định cách chức Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 đối với Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, truyền thông Việt Nam loan tin. Ngoài ra, cơ quan quyền lực nhất Đảng Cộng sản Việt Nam cũng cho Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam thôi Ủy viên Ban chấp hành Trung ương khóa 13. Ban chấp hành Trung ương Đảng triệu tập hội nghị bất thường ở Hà Nội để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Theo đó sẽ đề bạt nhân sự thay thế. Với động thái mới nhất này, hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, những quan chức được đào tạo từ nước ngoài và được cho là có uy tín trong và ngoài nước sẽ mất chức Phó Thủ tướng. Ban chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về hai nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khóa 15, phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định Thông tấn xã Việt Nam. Hình ảnh báo trong nước đưa tin về việc hai phó thủ tướng bị cho thôi chức ủy viên ban chấp hành trung ương. Nhận định về việc sa thải này, nhà báo Thái Văn Đường hiện đang ở Thái Lan xin tị nạn chính trị cho biết hôm 30 tháng 12, ông không quá bất ngờ do đã nắm bắt nguồn tin từ trước. Biểu quyết có tới hơn 90-92% thống nhất cho ông Phạm Bình Minh thôi ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13 cũng như ông Vũ Đức Đam thôi Ủy viên Trung ương khóa 13 liên quan đến vấn đề tham nhũng trong dịch Covid vừa qua. Ông Phạm Bình Minh liên quan đến các chuyến bay giải cứu, còn ông Vũ Đức Đam liên quan đến chống dịch ở trong nước. Hiện không thể kiểm chứng con số về tỷ lệ biểu quyết mà ông Thái đưa ra. Một văn bản gửi cho các cơ quan báo chí từ Văn phòng Ban chấp hành Trung ương Đảng hôm 30 tháng 12 cho biết Ban chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết thống nhất để hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam thôi chức vụ. Tuy nhiên, thông cáo báo chí của cơ quan này không cho biết các vi phạm của hai ông. Đây là lần thứ hai trong năm nay, cơ quan quyền lực nhất Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức một hội nghị bất thường để bàn về công tác nhân sự. Một thuật ngữ mà thường được giới lãnh đạo dùng để xem xét, thi hành kỷ luật, cho ý kiến, giới thiệu hoặc quyết định về nhân sự theo thẩm quyền. Trước đó, ngày 6 tháng 6 năm 2022, Ban chấp hành Trung ương cũng họp bất thường lần thứ nhất quyết định khai trừ đảng đối với Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long và cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội ông Chu Ngọc Anh liên quan đến đại án Việt Á. Hình ảnh hai ông Nguyễn Thanh Long và Chu Ngọc Anh bị khai trừ đảng. Ông Phạm Bình Minh là ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên trong Ban chấp hành Trung ương khóa 13 bị cách chức trong đảng. Trước đó, ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 bị mất chức và bị khai trừ ra khỏi đảng và hiện đang thụ án tù hàng chục năm vì liên quan tới vụ tham nhũng tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Petro Việt Nam. Ông Thái nêu nhận định về trường hợp của ông Phạm Bình Minh. Khi mà cách mọi chức vụ trong đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương đảng đối với ông Phạm Bình Minh thì đây là một điều ảnh hưởng rất lớn trong thể chế chính trị của Việt Nam – bởi vì ông Phạm Bình Minh có khoảng thời gian không chỉ ảnh hưởng trong nước mà còn đối với bộ mặt ngoại giao, bộ mặt quốc tế của Việt Nam. Ông Phạm Bình Minh có thời gian dài làm công tác ngoại giao. Ông Phạm Bình Minh 64 tuổi quê Nam Định, từng trải qua nhiều cương vị ở Bộ Ngoại giao như Thứ trưởng, Thứ trưởng Thường trực, Bộ trưởng, Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Ông này nằm trong số một nhóm cán bộ ngoại giao trẻ tuổi đầu tiên của Việt Nam đến Mỹ theo diện học bổng Fulbright Ông học về quan hệ quốc tế tại trường luật và ngoại giao Fletcher, Đại học Tufts, Massachusetts, Mỹ trong giai đoạn từ năm 1991 đến năm 1995. Ông Minh chính thức trở thành Ủy viên Trung ương Đảng từ tháng 1 năm 2009. Qua các khóa 10, 11, 12, 13, ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12 và 13. Ông giữ chức Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ từ tháng 4 năm 2021 đến nay sau thời gian dài là người đứng đầu Bộ Ngoại giao Việt Nam. Ông Vũ Đức Đam, 59 tuổi, quê Hải Dương, có trình độ tiến sĩ kinh tế thế giới và quan hệ kinh tế quốc tế, được đào tạo từ Liên Xô và các nước Đông Âu. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam có thời gian hơn một năm rưỡi làm trưởng ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 từ đầu năm 2020 đến cuối tháng 8 năm 2021. Hình ảnh hai ông Phó Thủ tướng bị thôi chức và chuẩn bị nhân sự thay thế. Thông thường, Ban chấp hành Trung ương làm việc theo chương trình toàn khóa và hàng năm, Họp thường lệ 6 tháng một lần và họp bất thường khi được cho là cần thiết. Bất cứ khi nào Bộ Chính trị thấy cần thiết hoặc có trên một nửa số ủy viên Ban chấp hành Trung ương đề nghị thì Bộ Chính trị quyết định triệu tập Hội nghị Trung ương bất thường, truyền thông Việt Nam cho biết. Trong văn bản ngày 30 tháng 12, Ban chấp hành Trung ương còn cho biết cơ quan này thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với ông Trần Đình Thành, nguyên ủy viên Trung ương, nguyên bí thư tỉnh ủy, nguyên chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai.